Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure Thì đây là chuyến đi à, bắt crayfish Mary Spiny crayfish của mình tiếp theo Đó, thì đợt này mình đi, mình là chụp thêm một đống đồ này này, đó thấy chưa à, Mình mới mua một cái đồ để để đồ ở sau này Mà hôm nay là chưa về kịp Cho nên lúc nào về mình sẽ quay và review cho mọi người xem Để những ai có cái xe nhỏ như mình á Thì à, chất đồ là dễ dàng hơn nha Rồi bây giờ mình sẽ lên đường đây Trời hôm nay nó cũng à, mưa cho nên phải tranh thủ đó thì à, lần này đi mình có để cái thang này với là cái sàn ở trên uh, xe này để lỡ có gì xe bị lún với đô á thì mình sẽ um, xúc có cái sàn để xúc đất đó đợt trước mình hay cầm mấy cái sàn nhỏ nhưng mà đợt này cầm luôn cái sàn to cho nó tiện rồi hẹn gặp mọi người sớm nhá đây mình à, mới tới cái địa điểm camping của mình này Ờ, hôm nay ờ, hai đứa mình ờ, tranh thủ đi sớm tại vì long weekend á cho nên người ta đi sớm lắm à, máy á, là mình tới thì thấy cái chỗ mà mình cắm trại á, là chưa chưa chưa chưa có ai nhưng mà cái đường mà đợt trước mình bị mắc lây này đó hôm nay là nó còn tệ hơn nữa thấy không có xe lớn của người ta trong tuần chắc đi vào đấy này, này. nhìn cái đường này nghe chưa là là hiện tại là mình nhắm là mình không vượt qua đây được rồi đó coi này Phua để à, đang tính cách để để xem đi à, bằng à, cách nào để vào trong kia đây này ghê thật đấy chứ này, mấy cái miếng gỗ của mình còn nằm ở đây này <laughs> không biết có người nào người ta sai không tại đợt trước mình để đây là gái bị mắc á người ta lấy sai luôn này con này wow trời ghê thật nhìn lớn giảm vô luôn á rồi để bây giờ mình thử đi vào sát à, cây thử coi nhé vợ mình sẽ chỉ đường vợ mình sẽ chỉ đường nhà mình một tí sang bên driver một tí thẳng xong đánh về bên passenger một xíu thôi nhưng mà lúc đi vô hãy đánh đâu có passenger đi À, đằng trước anh còn khoảng nửa mét nữa thôi là cái vũng thôi nha Từ đâu lùi lại lùi lại rồi mình phải đi vòng mà may quá là thoát quá được rồi mọi người ạ Ô, lúc trở về không biết đi kiểu gì đây rồi giờ chạy vào trong này rồi ở đây có cái hồ nhỏ nhỏ nữa nhưng mà thôi tránh <laughs> giờ đi trong cỏ thôi cho chắc ăn giờ mình đi những cái xe gia đình nhỏ nhỏ như thế này là chiều rồi đó phải tránh chứ không thể nào mà liều được kể cả ngày xưa mình đi xe um, pick xe ranger mình cũng cũng cũng đi cẩn thận kể cả gắn lục bùn vào rồi nhưng mà mình cũng phải là thấy đường bùn là cứ bướn vào đó tại tránh được thì thì tốt thôi về mặt con đỡ rửa xe đỡ cực nữa chứ không phải là cái gì đó Mình vừa mới đầu xe xong Thì à, đợt này đi à, long weekend Đi à, bao nhiêu? Tối thứ sáu này Ngày thứ bảy Ngày à, chủ nhật Sáng thứ hai về Đó Ngủ ba đêm ở trong rừng Đó Thì quá hên là kiểm lại được cái chỗ của mình Chưa ai tới Đó Quá quá may mắn luôn Mà phía bên này này Bên này là người ta đã, đã, đã đầu Coi như là bao bốn xe ở phía bên kia luôn rồi Lêu trại là xong xuôi rồi máy á, là cái chỗ của mình á là là cái đường là xấu quá cho nên là người ta chắc là không dám vào hay sao á chứ cái chỗ này quá đẹp mà không vào là hơi vô lý á nha đó mà mình thì thì thử đi qua nhưng mà không được mà mình phải đi băng qua cỏ đi đi đi đi uh, qua dưới mấy cái cây ấy. đó mới vào được rồi bây giờ để mình uh, trời còn sáng này để mình tranh thủ mình mình set up lều trại xong xuôi rồi chút nữa đi cắt củi rồi quay cho mọi người coi tiếp nhá đây hôm nay thì mình uh, hôm nay thì mình có mang theo cái thang cái thang này thì nhẹ lắm để mình treo ờ, bắt cái vịt lên cao hơn tí để đi ờ, cho nó thoáng ở cái đầu ở trên á may là kiếm được cái chỗ này giống như đợt trước cho nên là cái bạt treo là như cũ không có gì thay đổi cả thì tới là mình à, sắp xếp treo cái bạt trước để lỡ à, chút nữa có mưa thì uh, có chỗ mà trú mưa sau cái bạt thì mình sẽ à, làm cái lều Đó. con này thì à, mình tới thì mấy cái long bắt crayfish á mình uh, set up sẵn ở nhà rồi cho nên tới mình thả được bốn cái để xem hôm nay có gì thay đổi không <laughs> máy đợt này đi uh, quay lại chỗ này mà có chỗ thì uh, mọi thứ setup thì sẽ đơn giản chứ không phải là khó khăn chứ cả ví dụ như cái bát này đợt trước là giấy là nó mình đã setup đúng cho vị trí này đó có cái tháng này nhẹ tưng <laughs> bằng nhốm cho nên vác đi camping nó khỏe ghê tật trượt thì mình phải để trên mấy cái thùng đồ nghề của mình á như lần trước đi về là mình để cái dây này nó nguyên như vậy luôn cho nên thành ra đợt này quay lại đây là <laughs> setup y chang không có khác cái gì cả <coughs> sắp mấy cái dây cuối cùng cho nên nó cắn là phải có ít nhất là hai người một người kéo dây về một người đứng đứng dưới là hỗ trợ nhất là cái cuối này là nó căng rồi mày cái bát này à, do mình mua ở áo đi thôi cho các bạn đi ra ngoài bắn ninh á hoặc là hoặc là anaconda những cái chỗ bán đồ camping á là chắc chắn sẽ có Đây các bạn thấy à, mang cả cái à, súng bắn vịt đi à, tiền không? Chị, với mấy cái vịt dài dài nữa. Như mình cái sai cái này thì vịt 75 xăng. Nhưng mà nếu mà đợt nay mình có mang vịt mới đi, nhưng mà nếu mà không có không có vịt nếu có vịt dài thì tốt hơn. Đợt này mình buộc cái bạt cáo á cho nên là cái giấy này phải adjust lại cái giấy cuối cùng thôi chứ còn mấy cái giấy kia là như cũ phải cho cái giấy này là dài thêm tí nữa cứ khoảng đó đợt vừa rồi về là mình tính đi mua cái cái cái, cái loài móc á, bằng uh, sắt xong rồi nó có adjust là lúc mà gắn vào đây là cho nó lọc này xong cái đến khi vặn lại là nó cao đó như thế này là quá đỉnh rồi này rồi để mình cho mọi người xem này qua bên này cho mọi người xem lại này từ bên này đó chút nữa mình uh, móc cả cái lều của mình lên đây nữa đó là nó căng là đi vô đi ra trong lều là nó, nó, nó bị mưa luôn mà hợp lý chưa <laughs> này coi đừng trong đây này chà đỉnh cao quá đỉnh luôn ok để bây giờ mình set up nốt xong rồi uh, mình quay lại cho mọi người xem tiếp nhá mình mới cắt củi xong thì trời tối luôn cho nên là xếp được một ít củi để ở đây là từng nay là dư cho cho tối nay vậy là à, ngày mai á bên này còn một ít nữa này là cái này để dành còn bên này là cái lò lửa mình để đó thì hôm nay mình cắt mấy cái que củi vừa vừa bằng cái cánh tay á rồi à, có mấy khúc bự mấy cái bằng cái cánh tay thì mình để trong này trước để cho nó môi lửa xong rồi lúc nào là lên to, bắt đầu mình cho mấy khúc bự này vào là nó chạy dần dần là chạy lâu lắm thì à, đợt trước mình à, có trêu các bạn là cái chất trắng trắng, trắng này đó là cái chất gây nghiện <laughs> nhiều bạn hỏi cái này là cái gì thì cái này á, là cái côn mà cái dạng à, côn chéo ở trong trái á, thì mình xịt ra nó rất là dễ sai luôn mà nó bén lửa tốt lắm ừ, tốt hơn là cái loại cục nhá đây bình thường là mình sai cái trái này này đó một lần đi camping cầm một trái này đi là thoải mái như sức luôn tại mình không để sai nhiều đâu rồi bây giờ xong xuôi rồi thì mình à, châm lửa cho nó cháy nhá đấy cho cái côn này phải cái lá cây khô là mọi người thấy nó bẹn nhanh không nha đó để như vậy cỡ khoảng 15 à, phút cân làm chứ cả cho nó tự cháy là một hồi là lửa nó to lên là ẩm mới đấy đi cầm trại mùa đông chỉ cần như vậy thôi có lò lửa ấm mặc ấm nữa là ok không sợ lạnh nhá thấy lửa chạy ghê chưa nó bẹn thì thôi chứ <laughs> <laughs> mọi người xem này mình <laughs> ừ mình mới tới mình mới thả long mà bắt được một cái con nhỏ xíu giống như con giá bi này Từ xưa đến giờ thì bắt là chưa bao giờ thấy nhỏ như thế này luôn á <laughs> Nhìn đứng hồi đôi dì tương này Chứ con này mà <laughs> mà người ta cho bắt là, là để mà nuôi là quả đỉnh luôn Này Đẹp chưa <laughs> Này, đẹp chưa ghê ta rồi con này là phải thả rồi đó để coi là nó là con à, đực cái con cái con cái này này này có uh, chỉ cho mọi người xem không biết trong camera thấy không nhưng mà nhưng mà đây này đây có cái chậm này đó ở nơi cái càng nhỏ tính từ càng nhỏ ấy một hai đó chậm ở đây chậm ở đây đó là con cái nha những con cái mà nhỏ như thế này là sau này là nó lớn lên nó đẻ nó đẻ ra nhiều con con lắm đó thì con này là thả xuống này để cho nó lớn lên là nó đẻ nhiều con con cho mình ờ, về mọi người đi bắt này khỏe chứ nhỏ nhỏ mà khỏe kẹp cái tay này chưa <laughs> tới con này là khai trương tối nay à, vậy là vui rồi <laughs> rồi con này con nhỏ cho nên là mình sẽ thả từ trên này thả xuống luôn chỗ này à, nửa cân này thả xuống nhá đó đây thì mình à, quay lại cái à, cảnh à, buộc môi cho cái lông này cho các bạn xem nhá cái này là mình mới buộc này đó cái đồ môi là mình để trong cái vị này xong rồi buộc mấy cái khay bột thái vô đó giữ lại mà các bạn phải buộc chặt nhá buộc nhiều góc á chứ không được trước mình buộc á xong rồi hai lần là tụi nó không biết cắn kiểu gì á mà đứt cái giấy này xong là kéo đi cái môi nó kéo cái môi đi mất luôn đó thì khi mà sử dụng cái này á là các bạn nhớ để một góc để chủ nợ nhớ đem vất nha chứ không vất rạc bừa bãi nha là là người ta thấy là người ta sẽ phán nan á rồi bây giờ là cái lồng mới là mình mới mua này để mình cho các bạn xem này đây lồng này là tụi mình mua ở um, ờ, uh, ờ, BCF đây rác á, là mình sẽ để một góc để chút nữa mình dọn nha đó thì cái lông mới mua về là như, là như thế này đó chứ không có cái gì cả thì nếu các bạn mà buộc vào đấy á buộc chắc là, là nó gấp mình buộc trong cái vị đó mà nó còn gấp được này thì huống gì là, là là cái lông mới không có cái này thì đó hôm nay mình đã làm sẵn cái vị cái vị này là mua ở ban ninh là nguyên một cái cuộn dài như vậy thì mình về mình cắt như thế này ờ, ước chừng như vậy thôi đó xong rồi gấp đôi nó lại đó, gấp đôi nó lại xong rồi bây giờ buộc vào cái lồng này chưa đó buộc vào lồng là mình buộc nhiều góc luôn <coughs> dây này hơi dài để mình lấy cái dây khác lấy dây này là vừa đủ rồi thì các bạn à, buộc ở giữa cái lông á Rồi, xong rút lại Chà. Rồi như cái môi á Thì mình sẽ dùng cái miếng tím lúc này á Đó, Cỡ miếng như này được không cần để nhiều đâu Xong mình để lên đây Mình khứa nó ra Để cho cái mùi nó bay ra cho nhánh nhá Đừng cắt rơi nhá chẳng thời cắt đây là tuổi này nó nó nó kẹp nhánh lắm đó đó làm nó như vậy xong cái cho vào cái vị này chưa rồi giờ buộc uh, ở giữa này này buộc bên chỗ này nè xong buộc ở góc này nè nói chung là buộc bốn góc xong rồi mỗi góc này buộc ở dừa nữa cho nó khỏi mối ra rồi ạ đây như cái này á như cái này này thì à, khi mà các bạn về các bạn buộc một cái ở đây khi mà về chỉ cần cắt cái này trong to tay vô lấy cái môi ra là được là khỏi khỏi khỏi cắt mấy cái này nha lần sau sai tiếp được khỏi mất công chưa dạ, yeah, đó đây là cái cách setup cái lông mới rồi đó thì uh, bây giờ sẽ cắt mấy cái cái này đi cho nó gọn rồi là như thế này là nằm xuống là được rồi đó lúc nằm xuống á nằm xuống cái nó sẽ nằm vậy xong cái mấy con kia nó bò vào thì nếu mà nó bò vào nó moi moi moi một thôi mà nó lấy được là chán nó bỏ đi cho nên là cái thời gian kiểm tra là là là, là hên xui thời gian kiểm tra là hên xui có khi 50 phút nó bò vô rồi tại nếu mà mua nhảy còn có khi là là là 15 phút 20 phút chưa thể nó mò đó cho nên là hên xui lắm nếu các bạn siêng thì thì 15 phút đi check một lần còn uh, con con có hôm mà nó nhảy thì, thì thả xuống cái 5 phút ném cái là có luôn rồi đó. hai cái lồng này giờ mình buộc thêm nốt cái để mình đi thả cho mọi người có nhá thì lúc này á, là mình mới um, set up xong uh, lều vậy là toilet nói chung cái chỗ cắm trại là set up xong là ngon lành này rồi uh, đi cật cùi này đột lửa như uh, mình quay cho các bạn xem thì uh, trời cũng cũng uh, khá tối rồi mà trước khi đi là mình đã có ăn tối ở nhà nhưng mà bây giờ cảm thấy hơi đói bụng mà đang đợi um, mấy người em của mình tới nữa cho nên là thôi bây giờ um, tạm thời quật kỳ uh, tô mì hộp <laughs> cho nó tiện tại vì là bây giờ đi cắm trại mà có cái tô mì này nó cũng lời hại lắm á cho nên là mình cũng uh, muốn chia sẻ với cùng muốn khuyên các bạn á là nếu mà đi cắm trại thì à, mặc dù đem đồ ăn rồi nhưng mà cũng nên chuẩn bị mấy cái à, mì ly hoặc là à, mấy cái mì hộp như thế này để phong khi mà đói giống như tới setup xong trễ quá chưa kịp làm gì á thì trong khi setup á là mình sẽ nấu nước xong rồi pha sẵn một cái tô mì này để ăn để để để um, cầm sức cái đã thì đó cho nên là đi um, cắm trại á là mình khuyên các bạn nên uh, chuẩn bị mấy cái ly uh, mì này nó rất là tiện nấu nước xong rồi là là có ăn là đỡ đói đó à, như cái mì này thì mình mua ở Costco thì một thùng là hình như 6 hộp hay sao á thì à, một thùng vậy 17 đồng nói chung một cái ly như thế này thì cỡ à, hai um, đồng thôi thì một hộp mà trong này là con có thịt này này đó, cho mọi người xem này nhìn ngon lắm biết là ăn mấy cái um, mì hộp mì gói thì nó sẽ nóng nhưng mà những cái trường hợp như thế này thì nó cũng giúp đỡ rất là nhiều này cái miếng thịt này chất lượng chưa mì này là hình như mì bo á đúng rồi mì bo đó nhìn quả chất lượng đó thôi bây giờ mình ăn tạm để để chờ mấy đứa em mình tới đã xin mời mọi người nhá ừ, đi cắm trại chơi lành mà có cái tô mì nóng hổi như thế này là quá đỉnh luôn ăn thử uhm, quá ngon xin mời mọi người đấy mấy đứa em có mình là mới tới đây <laughs> Đó. Ngoài kia có một chiếc nữa Hello em Đi vào đợi về đi không? không có chị Ngọc lắm Đây, coi con quái thú giống như xe của mình chưa? Đó, cô Zilla nhá <laughs> Quá dữ Đồ trên xe này mọi người, full load luôn này Xe này là hai đứa em Nó mua ờ, đi camping ờ, y chang xe pin luôn á đó thêm một con quái vật ở ngoài kia nữa kìa đó giờ à, hồi bài chính à, chưa thành lập được cho nên là <laughs> lập hội à, CRV hổ <laughs> kìa <laughs> đủ mình hứng sợ luôn ta em á đó em ơi hello em hello em hello anh trai đi phá đường quá chuyển nhỏ đi vào được không đây em mình mời tới xong rồi đang chuẩn bị uh, set up lều đây <laughs> giới thiệu đi chiến hello mọi người tụi mình là chili ls đấy wow. còn bên này <laughs> mọi người nhớ support uh, cho hai đứa em mình nhá hai channel này nhá đây cái link youtube tụi mình ở đây nha đây, Còn link link Link bên này link bên này đâu Link bên này đâu Đây Đây đang set up lều Lều này set up cũng nhánh lắm Em mình cũng có cái uh, lều để bỏ toilet Như tụi mình luôn Quá tiền, Đây mọi người coi này Mình mới kéo cái lông lên Lại thêm hai con khủng bố tiếp Wow to quá trời luôn này Ở đây Wow con cái Trứng quá trời luôn Wow Con này là phải thả đó Nhưng mà để đó coi đã nhá, Qua trời qua đất Mà Lucky bắt được hai con một lần chứ Con này là hơn 12 xăng. <laughs> Đứng lại. Hơn 12 phải 13 Hơn chưa? 12 xăng rưỡi á. Này ra tới đây này, cái mép đây này. Đó. Hay đi xăm đi á Này, 12 xăng rưỡi. Quay kỹ lại cho mọi người xem này. Chưa? 12 xăng rưỡi này. Tới ngay đây này. Đó. Rồi, con này có có trứng rồi. Là phải thả nhá mà nó cũng quá quá kích thước cho phép nữa rồi rồi còn ở trong lông này là nhưng cái điều của nó là cũng con cái thì có trứng luôn này ừ, có trứng để mình lật cái lông này lại nếu mà nó bị mắc á, là các bạn lật lại như vậy là tụi nó sẽ từ release mấy cái cam ra nhưng mà để sạt sạt đất đó, đó thấy chưa đó. để sạt đất là tầm nó từ rớt ra đó đo con này coi coi con gì đã rồi đựng luôn này đó để đó nhá con này cũng y chang nói chung là hai con là y chang luôn mười hai xăng rưỡi wow cái này này nhìn hai con ở với nhau này ghê thiệt hai con cái bự quá trời luôn rồi để bây giờ mình à, chụp tấm hình sau người mình đi thả nhá này mới bắt xong hai con dưa ném lại cái, cái lông cho mọi người coi cái lông kế bên này <laughs> mình thả này <laughs> lông kế bên mình thả mật môi luôn <laughs> bỏ tay này mà nó như vậy mang biển nó mọc kiểu gì mà này chắc tới chỗ này mà nó nó tho cái cang vào nó lấy hay thật chứ chứ sơ thật thôi giờ bỏ môi mới vào rồi giờ cho miếng môi ngon vào bắt nó tiếp nhiệt tạm vào đây kìa đã chút cắt sao đó giờ làm lại nhá giờ kiểm tra cái lông này nhá coi có gì không này không có gì hôm nay trời mưa cho nên trốn cẩn thận không có gì luôn không có gì <laughs> không có gì đây con này là chắc chắn nhỏ rồi này nó lánh ghê con này Đấy. con này là con đực này đây là con đực này mọi người có hai cái chấm ở dưới này này thấy chưa nó lôi ra này để mình kiểm tra cái size này cho mọi người xem nhá nhưng mà nhỏ là chắc chắn rồi đó con này mình nghĩ chắc cỡ khoảng chín hoặc là dưới 10 này chắc cỡ chín tại vì cái lưng là ngay đây đó mà đó là từ dưới này là thiếu cường sáng nữa cỡ khoảng tám rưỡi chứ chưa được chín nữa quá nhỏ luôn nhỏ hơn con tuần trưởng mình bắt nữa đều con này thì còn đực à, rồi con này mình thả ngay đây luôn tại nó gần nước này nhỏ thì cố gắng thả nha mọi người này đó đừng có vô lái nha để lấy cái lông này lên luôn rồi đó này quên đấy các bạn mà ném mà hai cái lông sát nhau là nhớ nhờ nhờ nhờ lấy lên coi cùng một lúc chân thôi là ném lại á lỡ nó đang ở trong lông này nó đi luôn nó sờ nó nhảy ra là tối nay là mới tới mà ờ, dạ, được ba con này hai con cái và một con đực yeah, được ba con này bốn con à. này à con đầu tiên là con nhỏ xíu nữa là con đã được cái cái đó cái à ừ là ba con cái một con đực đó thì mình đi bắt là toàn là thấy cái nhiều hơn đực à. không biết tại sao rồi có gì um, bắt thêm được cái gì mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhá